À, xin mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh thì à, rất vui được gặp lại quý vị trong cái à, video mới nhất ngày hôm nay thì trong thời gian vừa qua thì do bận việc cá nhân thì em cũng không có thời gian đi quay giới thiệu cho quý vị và các bạn những cái miếng đất thì hôm nay em đang có mặt tại xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái miếng vườn cao su ha miếng vườn cao su diện tích hơn 1.600 m2, hơn 166 thì à, cái miếng đất mà em muốn giới thiệu cho quý vị đây á nó nằm trên con đường đất này nha đây là con đường đất có thể hiện trên sổ luôn và có cái đường điện đi qua đây đó quý vị nhìn bên trên á đây là cái vị trí ờ, cọc mốc đuôi đất của chúng ta từ đây đi ờ, đi qua bên đây á, là 45 mét nha đó cái cột điện này 45 mét thì ờ, hiện trạng trên đất đó là có cao su 7-8 năm tuổi nha thì chủ cũng không có cạo tại vì số lượng nó cũng ít đó nên chủ không có cạo Đó. cái con đường này là trên sổ thể hiện tuy nhiên thì à, cũng ít người đi chỉ à, đi à, khai thác mũ thì người ta mới đi nên chúng ta nhìn nó thấy nó rất là nhỏ ừ. và phía trước cách đây khoảng 100 mét thì có nhà dân ở để san sát nha phía trước là có nhà dân ở thì em sẽ cố gắng đi quay ờ, thật chi tiết cái miếng đất cho quý vị và các bạn để nắm rõ ờ, Cũng mong quý vị và các bạn đi xem thì ờ, cũng xem thật kỹ đó đi đều vào đây đây là cái cổng móc nha quý vị đó. là 45 mét thì vị trí của miếng đất chúng ta là cách đường DH514 khoảng tầm gần 1 km và cách ủy ban dân xã Phước Hòa chợ trường học thì khoảng tầm hơn hai cây số một tí xíu nha đi thẳng vào bên trong này là 37 mét 37 mét nha xung quanh thì cao su người ta đã cạo rồi còn đây thì ờ, chủ đất nó chủ đất có ít nên họ không cạo ừ, cây rất là lớn đây em sẽ quay cái cọc móc của phần đuôi đất cho quý vị xem đó đây cái cọc cao cao đây là cái phần đuôi đất của chúng ta nha một bên là người ta cạo bên tay phải cạo còn bên à, đuôi đất đó là cây còn nhỏ nha đó cái đường ranh cày đây đó đi qua bên kia là 45 mét thì à, quý vị và các bạn khi xem video thì à, khi nếu mà có nhu cầu thì à, liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 thì à, báo luôn cho quý vị ha, giá của cái miếng đất này là 2 tỷ 2 nha 2 tỷ 2 cho 1.600 hơn 1.600 mét vuông 45 mét mặt tiền đường đất em sẽ đi qua vòng cái phần đuôi đất bên này luôn à, quý vị và các bạn à, xem video nếu mà thấy à, hữu ích thì à, quý vị có cho em một lượt like cũng như ấn vào nút đăng ký kênh và chia sẻ để cho quý vị nào chúng ta có nhu cầu để chúng ta biết được cái miếng đất này Đó. và cũng báo cho quý vị luôn quý vị nào à, trên địa bàn mà chúng ta có nhu cầu á, bán đất thì à, có thể à, liên hệ em em sẽ hỗ trợ quay video và bán đất cho quý vị thì à, về sổ sách của giấy tờ của miếng đất này thì sổ đỏ đầy đủ nha sổ đỏ đầy đủ miếng đất này rất là vuông vức và đất bằng ở bên này là họ trồng bầu cái vườn này người ta cũng không có chăm sóc nên à, cỏ khá là nhiều cỏ mới lại mấy cái cây à, bổ xít thì à, cái chi tiết của cái miếng đất em cũng để ở cái phần mô tả quý vị nào có thể ấn vào phía bên dưới ấn vào phía bên dưới thì sẽ xem được chi tiết về cái miếng đất cũng như là giá cả của miếng đất còn quý vị nào mà chúng ta chưa nắm rõ cũng có thể comment ở phía bên dưới thì em sẽ trả lời cho quý vị ha Đó, cao su xung quanh đây thì cũng là cao su thôi thì cách đây khoảng 100 à, mét thì sẽ có nhà dân nha còn cái đây là cái đường điện là đi qua đất chúng ta đường điện con đường này là con đường thông nha quý vị ra phía trước đây cũng khoảng uh, gần 200 mét đó, là cũng có nhà dân ở nha đó. rồi em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều à, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những uh, video tiếp theo xin cảm ơn